chọn hai cái gói um, nạp cho người chơi mới à, mà các bạn nên ưu tiên thì mình sẽ uh, thao tác nạp trực tiếp cho các bạn xem thì đây có lẽ là cái ạc giống như là cái tài khoản mới nè rồi mình sẽ quay ra ngoài cái giao diện ngoài các bạn à, trước khi các bạn uh, đăng nhập vào thì uh, những cái những cái thông tin khuyến mãi nó sẽ hiển thị lên trên cái màn hình à, à, giao diện đầu tiên của các bạn nè nếu như các bạn mà lỡ đóng lại rồi các bạn không biết tìm ở đâu á thì các bạn vào đây nè vào túi quà nè nó sẽ hiển thị ra những cái um, cái gói khuyến mãi dành cho người chơi mới uh, chỗ túi quà nè các bạn các bạn vào túi quà đây đó phúc lợi cho người mới nè à, bạn sẽ nhận được là um, 2 2 triệu con đó và cộng với uh, là một uh, triệu 200 con đó mua với giá là 100 ngàn đồng đó rồi tiếp theo khi các bạn đóng rồi nó sẽ hiện theo ờ, một cái gói khuyến mãi tiếp theo dành cho ờ, người chơi mới đó là cái thẻ tháng và cái thẻ à, tuần à, thì à, mình chút xíu mình sẽ à, nói tới cái khuyến mãi này mình sẽ bỏ qua cái khuyến mãi này mình sẽ đi tới cái khuyến mãi đây đây là gói trang trại dành cho người mới nè các bạn chỉ có những người chơi mới mới có cái cái cái cái ưu đãi này thôi à, các bạn chỉ cần nạp 100 chỉ cần 100 ờ, Việt Nam đồng thì bạn sẽ được 2 ừ, 2 triệu tiền vàng tức là 100 ngàn mặc nhiên các bạn nạp vô được 2 triệu rồi nhưng mỗi bạn được khuyến mãi hai ờ, mảnh đất thường và ba cái um, hạt ngô thì hai mảnh đất thường này nó tương đương với là à, là là là 40 ngàn đó một mảnh đất thường là 20 ngàn các bạn thì uh, người chơi mới nên ưu tiên gặp gói này các bạn thì bây giờ mình sẽ thao tác nạp cái gói này cho bạn xem nha rồi bắt đầu nha các bạn à, mình nạp đủ vip à, 2 luôn à, để à, sau này mình đi à, cướp à, nông à, ở à, nông chạy của người chơi khác rồi bắt đầu ha à, mình mua mua ngay khi mua ngay hiện lên nè các bạn hiện lên giao diện này à, các bạn có hai phương thức để thanh toán một nhất là các bạn à, à chuyển khoản bằng à, nạp bằng tài khoản ngân hàng Vietcombank hai là các bạn dùng quý Momo thì mình sẽ chọn phương thức là quý Momo các bạn rồi sau khi chọn xong các bạn bấm vào à, trả tiền mặt trăm ngàn nè lít ở đây thì nó sẽ chuyển qua cái à, màn hình trang web à, giao diện nạp thì ở đây mình cũng à, nói chung cho các bạn nắm luôn nha cái mã này á à, nó sẽ xuất hiện là 500 600 giây nè 600 giây à, nếu như các bạn không nạp thì nó sẽ mất hiệu lực cái mã này à, thì các bạn không nên mở trực tiếp ứng dụng Momo thanh toán nha nó sẽ chậm và tiền nạp thì nó, nó nó chậm lắm mình thử rồi à, các bạn à, bằng cách là các bạn à, chụp hình chụp hình cái mã này lại rồi sau đó các bạn vào quý Momo các bạn à, thanh toán bằng mã QR ở bạn chọn ảnh bạn thanh toán là cực kỳ nhanh hoặc là các bạn lướt lên trên web á à, dùng web rồi cái dùng điện thoại à, để chụp rồi đây mình sẽ dùng cái um, cái cách thanh toán bằng mã QR nha đây mình sẽ à, dùng mã QR thanh toán trên uh, quý Momo đây mình sẽ thao tác cho bạn xem rồi đây mình sẽ quét mã rồi mình quét trên điện thoại để mình thanh toán nha các bạn đây mình đang quét nha mình đang quét trên điện thoại á rồi các bạn đợi một tí nè mình xác nhận à, à ở đây à, hôm nay ở bên nhà có một cái đám do đó là nó âm thanh nó cũng khá lồn do đó là đó nạp thành công rồi mình đã nạp thành công rồi các bạn rồi các bạn quay lại đi mình quay lại nghe giao diện em nha rồi mình nạp thành công rồi đó nè đây nạp thành công nó sẽ hiển thị lên đó được hai cái um, uh, cái miếng đất rồi đó rồi xong bạn đóng lại đi nha rồi mình sẽ vô coi nhận thưởng nè rồi các bạn được lên vip luôn bằng thích vào vip xem được lên vip nào đây các bạn đã được lên vip 2 luôn rồi nè các bạn à chưa vip 1 vip 1 đây là vip 1 nha phúc lợi của vip 1 nè rồi à, vip 2 các bạn phải là thêm 8 đô nữa đó rồi bây giờ mình sẽ quay ra mình mình vào trong uh, à, golf farm nè vào trên chạy mình nhận hai cái uh, cái cái cái uh, mảnh đất đó là các bạn cứ lít vào đây nè các bạn lít vào um, uh, <clears throat> mở một ô đất nè 400k là tương đương với 20 ngàn á bằng nick đây thì nó sẽ báo cho bạn uh, uh, những cái ô đất mà có các bạn khuyến mãi nó nằm ở trong cái kho cái ờ, cái cái kho của bạn á bằng nick đây nó sẽ báo nè đó à, bạn sẽ nâng cấp đất của mình bằng phiếu cải tạo đất bình thường đó bạn hiện tại có hai cái ô nè mình văng là nó nó sẽ nâng cấp rồi tương tự mình làm vậy đó còn lại xong à, đây là hướng dẫn rồi à, nếu bạn click tìm cái là nó sẽ trừ tiền các bạn nha đây giờ mình có hai chữ vàng rồi nè rồi tiếp tục mình à, sẽ à, à, à, quay ra ngoài mình sẽ nạp thêm một cái gói nữa ưu tiên người mới các bạn nên nạp lên vip 2 luôn ăn chi bạn có thể bạn à, đi à, đi cướp uh, uh, cướp các um, uh, các cây trồng của ở um, nông trại khác á thì chỉ có web hai bạn mới cướp được nha đây rồi bây giờ đó bạn kiếm năm chạy nào à, gần chính á thì trong những video à, gần đây mình có hướng dẫn rồi cách cướp à, năm chạy của người khác á canh như thế nào cho chuẩn rồi tiếp theo rồi để tránh mất thời gian các bạn mình quay ra mình sẽ làm cho lên vip 2 luôn nha thì um, bây giờ lên muốn lên vip 2 á, thì các bạn phải là nạp là 400k Việt Nam đồng thì mình đã nạp con gói 100k rồi còn 300 nữa mình sẽ chọn gói quà nào thì cái gói này mình không không không nạp các bạn đây gói này mặc nhiên các bạn nạp là được hai hai ngàn vàng là bình thường cộng ờ, với nộp ờ, hai con tức là hai con này khi bạn ờ, à, sử dụng sử dụng à, khi đạt đến cái mốc thì nó mới tặng tiếp vàng cho bạn rồi đây mình sử dụng sử dụng thẻ tháng thẻ tháng nha mình mua tháng luôn à, mỗi tháng mỗi ngày các bạn nhận được 400 ngàn à, chúng ta mỗi ngày chúng ta nâng được một ổ đất đó anh chọn gói này còn nếu bạn chọn gói tuần thì nó nó nó, nó ít hơn gói tuần trăm rưỡi rồi đó mà thôi mình nạp à, gói 500k một tháng là luôn là mình lên được quý hai luôn rồi mình tiến hành nạp nha mua rồi mình cũng chọn phương thức thanh toán bằng là là, là Momo rồi mình bắt đầu các bạn rồi chọn Momo thanh toán rồi tương tự như cái mã nha các bạn không nên mở ứng dụng thanh toán trực tiếp mà các bạn chụp lại cái hình này hoặc là các bạn dùng điện thoại khác bạn quét bạn thanh toán nó nhanh hơn các bạn ờ, mở trực tiếp ứng dụng nó sẽ chậm nha mình nhắc lại một lần nó rất là chậm là có khi nạp không thành công nữa số tiền ờ, của bạn sẽ ờ, được trả lại trong cái quý Momo à, mình đã có thử test rồi nhưng mà map Momo là cực kỳ nhanh à, mình à, chơi game này toàn toàn toàn bộ là mình nạp quý Momo hết nha rồi à, các bạn không nên mở ứng dụng thanh toán trực tiếp nha các bạn à, chụp cái ảnh à, mã qr này các bạn à, thanh toán bằng mã qr hoặc các bạn quét điện thoại trực tiếp như ở đây mình sẽ quét điện thoại trực tiếp mà mình đang à, sử dụng trên máy tính rồi đó mình lấy điện thoại mình quét trực tiếp nè đây mình quét lên thanh toán nha đó. rồi các bạn đợi tí mình đang à, thao tác trên cái điện thoại hôm nay nhà cái bên có cái đám ca nhạc y đùng y đùng chắc có thể là âm thanh nó lẫn lộn vô các bạn thông cảm chú ý theo dõi ha rồi à, mình chuẩn bị thanh toán thành công rồi các bạn đây rồi đã thanh toán thành công rồi nó sẽ báo đây liền các bạn các bạn đợi tí à. <coughs> đây đã đã thành công rồi đó rồi bây giờ mình sẽ quay ra game à, nó sẽ ờ, báo nhận thưởng đó các bạn thấy không vừa nhận xong là thành công liền rồi nè các bạn nhận thưởng nạp cái gói này thì các bạn nhận thưởng một ngày các bạn nhận được là 400 ờ, vàng tương đương với một ô đất có thể chúng ta năng được ô đất đó mà nhận trong vòng 30 tháng nha nhận tổng cộng là 12 ờ, triệu vàng nha các bạn à, mỗi ngày nhận được 400 đó thì à, ờ, 500 ngàn thì các bạn nhận được 10 triệu vàng à, nhưng mà các bạn nhận trong vòng một tháng thì bạn lời được 2 triệu đó tại sao mình kêu nhập nạp gói này thì hàng ngày khi các bạn mà không có vàng à, trồng à, trồng cây thì các bạn có thể nhận thưởng này cũng cũng cũng tiện lắm rồi vậy ha bạn có thể nhận hoặc là đóng lại hoặc là nhận sau cũng được nè nếu mà các bạn bạn không nhớ cách nhận thì bạn cứ bạn vô đây nè vào túi quà nè rồi các bạn bỏ qua cái này ở đây để sẽ nhận thưởng nha mỗi ngày đều nhận nha các bạn quên nhận thì sẽ mất cái phần à, thưởng của mình nha các bạn rồi bây giờ vào nông chảy nha các bạn thì bây giờ các bạn đã đạt được vip 2 rồi đấy nè đây thì các bạn có thể đi uh, trộm được rồi đó nha đi trộm uh, nông chạy uh, ờ, của người khác được rồi đó đây thì uh, các bạn có thể có thủ thuật mình uh, hướng dẫn các bạn nhận một cái uh, ô đất miễn phí bằng cách là uh, chúng ta uh, mỗi ngày chúng ta nạp 50.000 vào chúng ta uh, ở chỗ này các bạn ngay chỗ nhiệm vụ rồi nè nhiệm vụ nông trại nè à, nhiệm vụ hàng ngày nè à, như à, các bạn cướp tổng cộng 10 lần thì các bạn à, có thể làm được nè à, giới thiệu ba người cái này đã hoàn thành rồi nè mình thì các bạn có thể là lấy um, cái link của mình giới thiệu cho người thân hoặc uh, trên gửi trên mạng xã hội bạn tuyển được ba thành viên cấp dưới thì các bạn hoàn thành nhiệm vụ này trong ngày rồi nhiệm vụ nạp tiền nè đây mình đã nạp rồi mình nhận nè đây đó còn cái nhiệm vụ là à, 10 lần à, cướp gao thôi là mình nhận được cái ô đất thường đây mình sẽ tận dụng cái nhiệm vụ này hàng ngày mình sẽ nhận thưởng một cái ô đất thường miễn phí đây các bạn thì bây giờ là các bạn có thể đi à, đi trộm à, nông sản ở dinh à, <coughs> nông trại khác rồi đó bây giờ mình sẽ tìm thử một cái Ê, như các nông trại đã chín rồi thì chắc chắn là các bạn không chọn lại được lý do là có người đã canh trước hết rồi thì trong video có một số video mình đã hướng dẫn các bạn canh rồi đó à, các bạn cái canh canh trước đó trước khi chín thì chúng ta mới uh, ờ, chậm được không là các bạn không bao giờ chậm được nha để mình tìm thử coi có cái nào gần tới giờ mình ờ, sẽ hướng dẫn các bạn luôn đây, đây mình đang tìm nha thì các bạn nhớ nha để đi chậm được nông sản khác thì các bạn phải đạt viết hai viết hai thì các bạn nên nạp hai gói như mình uh, hướng dẫn đó à, tổng hai gói là 600 ấy à, đây 17 phút nữa các bạn à, mình có thể đưa dấu cộng mình lít vào đây mình đưa vào tiêu điểm nha à, 17 phút đây à, 3 phút nữa các bạn chắc có lẽ mình làm video rồi mình à, mình sẽ chậm à, mình nhận một cái ô đất luôn cho các bạn xem nha à, các bạn đợi nha bây giờ mình sẽ à, tạm ngưng cái video một cái rồi mình sẽ tìm những cái um, cái nông trại gần chính mình uh, mình canh sẵn rồi mình, mình quay video khi uh, mình mình chọn cho các bạn xem nha à, sau khi mình à, đi tìm kiếm thì à, có một số à, nông trại sắp đến giờ thu hoạch các bạn rồi các bạn canh nha thì cái đây có nông trại này nó còn mấy chục giây nữa rồi mình bắt đầu tiến hành nha này 30 30 giây mình kiếm ở cái ô đất nào nó gần dây nhất mình đứng đó mình canh mình cướp nha cố gắng cướp hạ được à, à, 10 lần để hoàn thành nhiệm vụ luôn các bạn bây giờ hiện tại có rất là nhiều đăng canh giống như các bạn vậy đó các bạn mà không không nhanh tay thì sẽ không cướp được nha à, các bạn tìm những cái ô đất nào gần nhất đây những ô đất này là gần nhất còn hai giây nữa rồi bắt đầu ha bắt đầu cướp nè đó cướp các bạn đó mình đang cướp đó à, cướp cũng được khá nhiều rồi đó hy vọng là cái này hoàn thành vụ luôn rồi không chắc không hoàn thành nữa bạn ơi mình cướp ít quá đây được bao nhiêu ô đây 1 2 3 4 5 6 ô các bạn ơi chưa hoàn thành vụ rồi anh quay ra coi hoàn thành chưa chưa tới 10 lần lận rồi mình sẽ tiếp tục mình ờ, đây hồi nãy mình đã có lọc lại rồi thì cái đồng chạy này đã cướp rồi đúng không rồi bỏ nha rồi à, tiếp theo cái nông chạy này còn 11 phút cái nông chạy này nó còn à, 21 à, phút nữa nè các bạn ơi à, cố gắng cái nông chạy này nữa mình hoàn thành à, cái nông chạy năm mấy giây đây tiếp theo à, các bạn chỉ có, có cách là canh gì vậy thôi nha canh vậy mới mới cướp được nha còn các bạn mà để thời gian ba mấy giây nữa nha đây ở cái ô này ba mấy giây gần nhất ba mấy giây ô này nhiêu giây ba chín vậy là cái ô góc này là gần nhất nè đó còn hai mấy giây nữa các bạn cố gắng cướp đặt lại cho hoàn thành vụ luôn 10 lần cướp thì mình à, mỗi ngày chúng ta làm như thế chúng ta nhận được một ưu đắng miễn phí nha các bạn thì dĩ nhiên là các bạn phải tuyển được ba người cái nhiệm vụ khó nhất các bạn là các bạn phải tuyển được ba người thành viên cấp dưới và tiếp theo là các bạn nạp nạp 50 ngàn vào à, để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ 50 à, ngàn các bạn nạp vào thì các bạn có thể rút ra được mà rồi bắt đầu mấy giây nè rồi chuẩn bị nha chuẩn bị nha các bạn rồi đó đó chắc chắn là hoàn thành vụ đây mình cướp rất là nhiều rồi nè đó ô cái nông chạy mình cướp cũng khá nhiều rồi nè đó ồ cướp khá nhiều cái nông chạy này rồi chắc chắn là hoàn thành vụ để các bạn thấy không mình cướp được bao nhiêu ô đó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dư rồi vậy xong các bạn quay ra ngoài nhận thôi nhận thưởng nè đây nhiệm vụ nông chạy nè đây à, tổng cộng 10 lần cúp gao đã hoàn thành bấm, bấm nhận nha rồi hoàn thành 6 trên 6 cái này nó chưa tức là nó chưa cập nhật á à, các bạn quay ra đi bạn quay ra quay ngoài vô lại quay vô ngoài vô lại nha đây đó các bạn vào đây nhận nè bấm nhận rồi đó nó sẽ hướng dẫn cho bạn rồi bạn quăng nha rồi xong rồi nó hướng dẫn tại vì lần đầu mình nhận nó sẽ hướng dẫn còn những lần à, sau nhận không hướng dẫn các bạn các bạn chỉ bấm vào đây nè bấm vào mở ô đất để sẽ hiển thị lên là chúng ta sử dụng một cái ô đất miễn phí nè giống như hồi nãy mình à, mua rồi đó mình hướng dẫn bạn rồi đó rồi bằng bấm văng là ta mở được ô đất miễn phí rồi đó bây giờ tiến hành ta trồng lên đi các bạn rồi xong trong trong video này á, mình đã hướng dẫn cho người mới à, nạp hai cái gói cần thiết và um, hướng dẫn các bạn um, à, mở được cái vip 2 và tiến hành à, nhận màu ô đất làm nhiệm vụ nhận màu ô đất à, miễn phí hàng ngày à nếu các bạn thấy cái video này nó hữu ích cho các bạn à, mới chơi thì các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video à, hữu ích tiếp theo của mình nha rồi à, các bạn à, nhớ like và share cái video này giúp mình để à, mình có động lực làm những video tiếp theo các bạn và một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình